ừ. nha mọi người ừ, mình sẽ con gà cho mọi người này à, <laughs> chào mọi người nha hôm nay mình ai ôi mà hôm nay mình sẽ vứt vịt gà đây cho mọi người mời mọi người ăn nha chạy được đó <laughs> một con đó nha mọi người hôm nay hai ba chừng mình sẽ ăn hết một con này phải ăn cơm luôn nha mọi người ừ. Đấy. À lần như thế một cái ngọt đá rất là ngon luôn mọi người bữa nay mình làm mười mấy con gà luôn nha mọi người bữa nay mình làm mười mấy con gà luôn nha mọi người ờ. Hello. Hello, có hẹn. Hmm? ngon lắm để lắm chua à? Bạn bạc hành, bạn bạc hành đầu tiên Lâu rồi nhau Ăn Bạn có bực lượng, bạn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 người xem video nhóm ủng hộ cho mình nha mọi người nay mình sẽ đủ nha mọi người nay mình sẽ đủ nha mọi người ai ốt mà <laughs>

我都不会。 ừ. ừ. xài đi ừ. một cái xài đi à, thịt ngọt tăng à, thay đó không có bằng một câu đó, một câu gà ừ? một câu nữa Trứng này, trứng má của ấy Đúng rồi Nhớ vậy với ngàn sạc Bang Paul!